Chúng ta sẽ biến một file như thế này thành file như thế này. Cực kỳ đơn giản. Chúng ta hãy bắt đầu vào HTML và sẽ cơ bản ngay thôi. Đầu tiên, tôi sẽ tạo một file text có tên là đăng nhập .txt. Và trong file ờ, text này, tôi sẽ tạo một số dòng lệnh như sau các bạn cứ viết và làm theo nhé mình sẽ đi vào phần lý thuyết sau đầu tiên mình sẽ cứ thực hành để hiểu được để biết được HTML là gì cảm nhận được nó tự tạo được ta sẽ tạo thêm một dòng tên đăng nhập và input mật khẩu đằng sau cũng là input rồi đến một button đăng nhập ta sẽ lưu file xây là UTF8 để lưu chữ tiếng Việt tiếp đến thì ta sẽ mở file ờ, text của chúng ta trên ờ, trình duyệt web tôi đang dùng Google Chrome tôi sẽ kéo thả file text vào đây các bạn có thể thấy là vẫn hiện bình thường thôi chúng ta sẽ đổi đuôi txt thành html sau đấy ta sẽ mở lại các bạn thấy là nó đã hiện thành ô nhập và button cho chúng ta và nếu các bạn không hiện file ờ, extension thì hãy vào view tích vào ô file name extension sẽ hiện ờ, đuôi file của chúng ta đây các bạn thấy là đã mở bằng ờ, trình duyệt web rồi ok bây giờ chúng ta sẽ đi qua một số phần lý thuyết các bạn cần phải nhớ HTML là ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản. Cấu trúc gồm thẻ đóng, thẻ mở, tuy nhiên vẫn có ngoại lệ. Trong thẻ thì gồm nội dung và thuộc tính. CSS là style của thẻ, định dạng thẻ đẹp hơn. Cấu trúc của CSS là thuộc tính hai chấm giá trị. Bootstrap là một thư viện của CSS giúp ta format file nhanh chóng và bây giờ chúng ta sẽ mở Visual Studio Code lên đây là một công cụ à, dùng để lập trình giúp ta viết code HTML và CSS nhanh chóng hơn nó sẽ gợi, gợi ý code cho chúng ta và tự đóng thẻ khi ta mở thẻ Visual Studio Code uh, sẽ tự mở project cũ của tôi lên tôi sẽ đóng đi và mở file HTML của chúng ta các bạn mà chưa biết uh, cách cài Visual Studio Code thì có thể tham khảo ở phần uh, bị uh, phần uh, mô tả của video này tôi sẽ để link cách hướng dẫn cài đặt chúng ta sẽ vào uh, desktop mở file đăng nhập .html các bạn có thể thấy là nó tô xanh tô trắng ở đây chúng ta sẽ nhìn rất rõ cái nào là thẻ cái nào là nội dung bên trong thẻ tôi sẽ cho thêm một thẻ label và cho tên đăng nhập vào trong thẻ label tương tự với ờ, chữ mật khẩu tôi cũng làm như vậy tiếp đến thì tôi sẽ thêm một thẻ ở đây thẻ này không có thẻ đóng nó tự đóng luôn dấu gạch chéo ở trên trong thẻ là xuống dòng bạn đấy đã xuống dòng rồi đây là tôi thử nhập vào thì đăng nhập là hàng quá nhanh mật khẩu là lập trình angular các bạn thấy là mật khẩu chưa được mờ đi mã hóa đi và chúng ta sẽ thêm một thuộc tính của thẻ input mật khẩu đấy là tai bằng password đấy bạn dùng để chúng ta sẽ kiểm tra lại Đấy, password của chúng ta đã được mã hóa rồi. Không nhìn thấy gì nữa. Thế này mới ờ, đúng chứ ạ. Tiếp đến, tôi sẽ thay đổi ờ, thuộc tính của button bằng thuộc tính style. Style này chính là CSS. Được viết ở bên trong thẻ HTML. Chúng ta cho màu của button bằng màu xanh và chữ là chữ trắng. Rồi sẽ thử kiểm tra lại vì phép lại đấy chữ đã đổi màu Button của chữ và chữ trong button đã đổi màu Bây giờ chúng ta sẽ tách riêng phần CSS ra ngoài HTML tôi sẽ thêm một thẻ hit thẻ hit là sẽ lát trước khi lát nội dung của trang lát style các kiểu và để à, Ờ, định nghĩa CSS ngoài ờ, HTML tôi sẽ thêm một ờ, thuộc tính class bằng button xanh sau đấy ở trong thẻ hit tôi sẽ thêm style button xanh chấm button xanh sẽ là gọi class của thẻ sau đấy tôi sẽ paste nguyên đoạn CSS ra ngoài các bạn thấy là vẫn hoạt động bình thường nhưng bây giờ tôi sẽ thay đổi color bằng màu đen đi thì sẽ xem ăn cái nào các bạn thấy chữ màu đen nó sẽ ăn cái CSS ờ, ở bên trong của thẻ còn bên ngoài thẻ thì không có năng lực mạnh như bên ngoài ở bên trong các bạn có thể vào trang WeCap 3 School để học HTML và CSS cơ bản tôi cũng thường vào trang này để học bây giờ chúng ta sẽ vào để lấy ờ, link bootstrap các bạn có thể copy nguyên ba bốn dòng lệnh này ở trong ờ, ta để vào trong thẻ hit để sử dụng bootstrap một ờ, thư viện của CSS và ta sẽ thay đổi class của button sau đấy ta sẽ cho thẻ một deep class bằng container nó sẽ căn chỉnh giao diện chúng ta chúng ta cần nhớ tên class thôi còn việc ờ, thay đổi các thuộc tính rất là loằng ngoằng thì chúng ta không cần đây chúng ta sẽ ép 5 lại trang xem nó thay đổi như thế nào đấy các bạn thấy là nó sẽ đẹp hơn các kiểu các kiểu và ta sẽ cho nó vào trung tâm này bằng text center này đấy đã vào trung tâm rồi đây thẻ container sẽ làm cho chúng ta responsive chúng ta thay đổi uh, độ rộng của trang ấy, thì à, các uh, thuộc tính bên trong các thẻ bên trong nó sẽ cũng có giãn theo tiếp đến thì tôi sẽ dùng class co fm3 của bootstrap textwrite để à, thay đổi uh, giao diện của hai label của chúng ta tương tự với input và thay đổi một chút cho nó đẹp đẹp đây các bạn đã thấy là đã sáng sủa hơn một chút rồi và ờ, tôi sẽ cách ra đấy rồi trông rất là đẹp phải không các bạn đấy ribbon ship nhé kéo ra kéo vào thì ờ, độ rộng tương thích của các thẻ bên trong nó cũng thay đổi theo tiếp đến thì ta sẽ thêm một thẻ im ờ, image thẻ img thẻ này cũng chỉ không có thẻ đóng nó tự đóng luôn và ta sẽ lên mạng tìm một cái ảnh thật đẹp để cho giao diện đăng nhập của chúng ta nó trở nên sinh động hơn đây ảnh này có vẻ đẹp đây tôi sẽ vào à, ờ, đây ảnh ảnh này có kích thước hơi nhỏ tôi sẽ đây ảnh này là tương đối ok tôi sẽ lấy link paste vào đây F5 trời ơi cái quân que dí đây không được rồi bị sai rồi chúng ta phải dùng thuộc tính RC đấy đã thành công rồi đã hiện ra ok rồi rất là đẹp tương đối đẹp như vậy là các bạn đã trở thành một lập trình viên sau 10 phút học HTML và CSS mình à, nói đùa thôi chứ chúng ta sẽ phải học thêm nhiều nữa bây giờ chúng ta sẽ uh, submit dữ liệu bằng thẻ form ta sẽ cho tất cả các uh, input của chúng ta vào thẻ bom và chúng ta sẽ cho thuộc tính action bằng trang chủ.html ta sẽ tạo thêm một file có tên là trang chủ HTML sau khi đăng nhập xong thì sẽ chuyển đến trang chủ đuổi là HTML rồi. rồi sẽ in ra một dòng H1 là cho chữ thật to Xin chào các bạn Xin chào Việt Nam H1 nghĩa là heading 1 là chữ to nhất Xong đến H2 nhỏ hơn H3, H4, H5, H6 H6 là nhỏ nhất à, Chúng ta sẽ thử thì đăng nhập là hàn quá nhanh mật khẩu là lập trình angular tuy nhiên đã được mã hóa đăng nhập đấy chuyển sang trang mới của chúng ta như vậy là bài học của chúng ta đến đây là hết nếu các bạn thấy video hay hãy ấn nút like nếu thấy hữu ích hãy chia sẻ với bạn bè còn nếu thấy chưa hay hãy để lại phần bình luận đừng quên ấn nút sub để ủng hộ kênh và theo dõi những video mới nhất của mình xin chào và hẹn gặp lại